game today. Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với cả cái buổi nhận định update livestream trực tiếp nhá của Game Today. Rồi, không lằng nhằng nhá anh em nhá, vào thẳng vấn đề thôi. Um, cứ mỗi lần mà ra cái update mới ấy, là tôi sẽ có một cái bản video clip nhận định update hoặc livestream trực tiếp nhá. Và cũng rất là may mắn khi hôm nay nó rơi đúng vào thứ bảy Vì vậy tôi sẽ livestream trực tiếp luôn Và tôi cũng nói luôn nhá, cái lịch của tôi ấy là hôm thứ bảy và chủ nhật hàng tuần ấy là chắc chắn tới 99,99% ,99 là tôi sẽ livestream được anh em nhá Sau update thì chúng ta có gì thay đổi Tôi điểm qua một chút Thay đổi đầu tiên đấy chỉ là bộ Fanda khi mà tỷ lệ của cái con gấu nó xuất hiện Nó được điều chỉnh lại cho nó cân bằng hơn Thứ hai là bộ Egosit đã coi như là mất cái con God Kid và thay vào bằng con Thor trong bộ Egosit nha anh em nhá. Vậy là từ bây giờ cái bộ 6 Egosit kết hợp với cả rồng hoặc 6 Egosit, 6 Hunter nó sẽ khó chơi hơn. Đấy là cái điều chắc chắn khi mà cái con uh, để mà có được cái bộ 6 Egosit thì chúng ta cần có tới hai con 4 tiền thuộc tộc Egosit. Ngoài ra nếu mà chơi cái bộ rồng Egosit thì chúng ta có quá nhiều con bốn tiền ở đây Anh em có thể điểm qua đấy là con Dragon Clyde này Con Medusa là hai này Con uh, Thor là ba này uh, Con um, uh, Con con gì nhỉ Con Sauripper là 4 này Tới 4 con 4 tiền anh em nhớ Chưa tính con sơ Kết hợp với bộ Warlock và 5 con 4 tiền rồi và nếu cái bộ đấy full ở 10 slot thì nó sẽ có con bom nữa Vậy là có tới là ít nhất là 5 con 4 tiền ở trong một cái lay up quá đắt đỏ Chính vì thế nên là tôi có lẽ là có một cái nhận định ban đầu đấy chính là cái việc là bộ ecosystem rồng nó sẽ khó xây dựng hơn trước. Anh em có thể thấy là cái bộ ecosystem rồng ấy ở cái giai đoạn uh, đầu chơi xây dựng bằng bộ Hunter khá là khỏe nhưng mà đến khoảng round 20 đến round 30 ấy mà không giữ được máu thì rất dễ toang trước khi có cái ba tia. Đấy, mà bây giờ nó còn khó hơn khi mà cái con God Kid nó là một con 3 tiền mà bây giờ phải thay bằng một con 4 tiền thì mới đủ được cái bộ 6 exit. Rất là khó nhá. Tuy nhiên, có một cái bộ khác tôi nghĩ là sẽ rất hay. Anh em thì tôi nghĩ là chưa thử đâu. Anh em chưa thử đâu. Mà tôi tôi sẽ thử nhá anh em nhá, tôi sẽ thử. Đấy là cái bộ Egosit kết hợp với cả Insectoid ego Egosit kết hợp với cả Insectoid anh em nhá Để xem là cái bộ ego Egosit kết hợp với Insectoid Nó khỏe như thế nào Thì tương lai nhá Tương lai tôi sẽ ra một cái bản nhận định update Mà có cái bộ đấy cho anh em xem nhá Rồi chúng ta có đến một cái thay đổi nữa Đấy chính là cái thay đổi mà mang tính quyết định ở trong meta Thay đổi mà khiến cho uh, cái meta nó quay ngược 180 độ luôn Nhá Đấy chính là cái việc thay đổi bộ Saman Anh em đồng ý không? Cái bộ Saman giờ nó thay đổi khiến cho toàn bộ những cái đội hình mà có dồn đồ cho một co Đặc biệt là co bắn xa Thì nó tăng lên sức mạnh một cách cực kỳ kinh khủng Khi mà bây giờ không có bộ nào có thể phế được cái con co bắn xa cả Ngày trước ý, có Saman uh, Cái bộ trước đây thì những cái con bắn xa Ví dụ như con súng chẳng hạn nó bắn vào con Saman nó biến thành con khác là phế luôn nhưng bây giờ thì khác bây giờ những cái con bắn xa thậm chí là không có gì có thể cản nổi ví dụ như con súng hoặc là con dragon clay khi mà bây giờ ấy anh em uh, sẽ chỉ có thể cản được những cái con co đánh gần bằng cách là mua thêm những cái con thuộc độc spirit thôi còn những cái con bắn xa thì chịu luôn mà khi mà dồn đồ dồn toàn bộ đồ cho con bắn xa thì thực sự rất là mạnh anh em nhá Đấy, đấy là một vài những cái quan trọng trong cái thay đổi ở trong cái meta này mà tôi uh, nhận định ban đầu cho anh em. Còn meta này nó sẽ là những cái đội hình như nào thì chúng ta sẽ phải đợi một thời gian nữa. Khi mà nó hình thành meta ở trong cái việc leo rank, ở những cái mức rank cao thì chúng ta mới biết được. Tôi sẽ dần dần tôi sẽ ra những cái clip tiếp theo nhận định thêm nha anh em nhé. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu ngày hôm nay. Như anh em cũng đã thấy tôi đã có con Exit Ranger lên được 2 sao rồi Tuy nhiên là tôi cần ra cái gì Ra ít nhất là Exit Phải ra một con thuộc tộc Exit Hoặc là ra Hunter Chứ còn bây giờ mà không ra Úi Úi chơi cái gì đây Úi chơi cái gì đây Mỗi rau ra một con ạ à. Ảo hết nhò Ra cả gấu này Mỗi rau ra một con Chào uh, Tuấn Anh Nguyễn Chào Tuấn Anh Nguyễn nhé, chào em Ôi tôi nhìn thế này nhưng mà tôi lại vẫn cảm giác nó bị yếu anh em ạ Mặc dù là toàn hai sao nhưng mà nó nhóm liên quan đến nhau Nhóm liên quan đến nhau Line up không có một con nào liên quan đến con nào luôn đấy Đấy thua rồi này Line up không liên quan Xong rồi Chơi gì cho nó hợp lý đây quýt chơi beat Đồ này chơi beat được không? Beat của Lazio à? Tí tôi độ không là có chỉnh à? Thôi từ từ đã anh em ạ Ra gấu thì quay bài được Quay xe cũng được Bây giờ cứ phải Hunter đấm vào đã cho nó khỏe đã Lấy um... Chúng ta lấy cái Synergy uh, Hunter đầu game cho nó khỏe anh em ạ Tôi xác định đánh chuỗi thắng nên là tôi Tôi không có mua bit vội Ra được con gấu 4 tiền thì chơi bit anh em nhá Bit xong rồi tôn độ không ở level um, 10 đấy Tôn độ không 6 Glacio Tôn độ không dã liên tục sờ kêu kiểu thiết bảng vụt liên tục vào mặt đối thủ <clears throat> Hoặc có thể chơi uh, um, 6 đỏ Chơi 6 đỏ 4 Glacier Thử em Nó có phế không bởi vì bây giờ tôi đang muốn test cái bộ Saman ấy Cái bộ Saman là cái bộ mà đa phần anh em bảo là nó phế Úi <laughs> Vai Juda đã đăng ký hội viên rồi Nhanh đấy Cảm ơn Juda nhá Vừa bảo tưởng tưởng tưởng là chỉ chỉ có chém gió cho anh vui Đăng ký luôn Cảm ơn anh em rất là nhiều Hello anh, em là Action Movie À Tuấn Anh à? Tuấn Anh Nguyễn à? Ủa chơi gì đây? Anh em ơi cái bài của tôi mỗi rào ra một kiểu anh em ạ Vãi. Mỗi rào ra một kiểu luôn Ủa chơi gì đấy? Bây giờ tôi cần một con Hunter nữa Ít nhất một con Hunter Có lẽ tôi sẽ bán bớt lính ở round này Tôi tôi lấy cái interest Xem là địch chơi beat này Thằng này chơi beat rồi Trên đầu có bộ beat hai hai nhà chơi beat Nhà này chơi khả năng cao là chơi có vẻ mua collide là chơi collide nhà ba nhà chơi bit hai nhà chơi của lai hai nhà chơi bit thôi thằng này thì chắc là đang mua cả xin thằng này chơi bit không thằng này có chơi bit không đây rồi hunter đây rồi hmm Thôi được Mua sẵn Saman anh em ạ Có khả năng cao để chơi Saman đấy Tôi tôi bán hết mấy con này tôi lấy tiền Giữ tiền Không ôm nhiều Hunter này nó chỉ khỏe đến khoảng round thứ 10 mấy thôi 15, 16 thôi anh em ạ Là nó yếu dần đi rồi là chúng ta có thể tích sẵn bộ Glacier là ổn ổn áp Con gấu chắc là tôi chỉ giữ rau 10 thôi anh em ạ Tôi chắc là kẹp Saman vào luôn Kẹp Saman sớm Kẹp Saman là chúng ta hack được một con là chúng ta như là 6 đánh với cả 5 rồi Nếu mà gặp những cái thằng 6 Ui Gì đấy Cú lai à à. Ờ. Fly này, Human này, được quá nhỏ Chơi không? Loại đồ, đồ, đồ, đồ thì có vẻ hơi khèo Thôi được, cứ mua đi Thiếu một con Human Đồ hơi khèo LC và tự nhiên lên được hai nhá Round sau mà có thêm một con LC nữa tôi đã giữ Tôi chơi không thôi Mà thôi anh em ạ Tôi nghĩ là thôi Tôi nghĩ là thôi Trượt nhận ra là không chơi được Đầu game ra con Lila sớm mới chơi anh em ạ Human không có Lila toang lắm Không chơi được đâu Tôi sẽ để dành ở những cái trận sau anh em nhá Những cái trận sau tôi sẽ nếu mà nó ra được cái form đấy Tôi sẽ chơi 12 con Xong chơi tôn ngữ không Tôn ngữ không trong cái bộ gì 6 bit 6 bit 6 block đi nhá 6 bit 6 block khỏe Ok Thôi bàn gấu đi anh em ạ Tầm này không ra đâu Bàn gấu đâu à, Ngọc Ma Long Lấy cái gì ở đây Cấm đánh Meta này là meta là phải ghép cấm đánh anh em nhá Chắc chắn đấy Meta này là meta mà cái cấm đánh nó rất quan trọng Ờ kìa, thua kìa. Ủa. Đúng hiểu. Ê đừng mất chuỗi nhá. Bạn ơi, đừng mất chuỗi. Thôi chết chết rồi, thằng này mất chuỗi rồi, áp cấp ngu rồi. Đáng tiếc quá. Tạm thời như này đã tí nữa tôi chuyển về Saman đỏ sau Con này có khi từ từ đã tí nữa mua lại anh em ạ Giữ tiền đã, giữ tiền đã <clears throat> sáu Hunter Ở level 7 này, level 8 là chúng ta thêm được một con nữa vào Level 9 thì mới là 4 đỏ 6 Hunter đúng không? Đúng rồi, cái bộ này là phải đánh lên 9 Lên 9 rồi roll Sau chuyển bài ở level 9 Ok Thế bây giờ tôi sẽ giữ bộ Hunter này thôi Giữ bộ Hunter này thôi Và rất là đáng tiếc là không có búa xét Rồng này lên hai đi Rồng này lên hai tăng cơ được Tôi sẽ nuôi con này lên hai con này lên hai con này lên hai con này lên hai con này không cần Con wing này không cần Không, tôi sẽ không đánh những cái bộ à, ba uh, rồng 6 xuyên đâu Tôi không đánh cái bộ, tôi đang muốn test cái bộ những cái lab mới anh em ạ Hôm nay là cái buổi nhận định update anh em nhá Thì nó sẽ xoay quanh con tôn ngộ không là một này Thứ hai là con Saman Những cái con Saman thử em nó như nào Quên Cái món đồ này cho con rồng nó tăng này con rồng này nó có cái món đồ này nó sẽ nhiều máu hơn Chuyện này có thằng chơi Glacier Warrior này Hơi lạ Chúng ta vẫn còn những cái line up mà chúng ta chưa biết được ra gấu bít luôn này ra gấu bít nhưng mà thôi nha anh em nhá Thôi khôi anh em ạ cố chơi cái bộ Saman đã để test xem là cái việc mà nó sửa lại cái bộ Saman ấy thì cái bộ Saman nó có mắc binh không nó biến thành những cái con khác mà nó được tăng sao ví dụ như là 5 tiền 3 sao ấy thì cuối game liệu nó có phải là phế không nó có cái cái cái cái gì nó hữu ích trong cái lết game không thì chúng ta sẽ phải test thử chúng ta biết rồi thằng này rất khỏe nhá thằng này rất khỏe gặp rồi đúng không thằng này cũng khỏe này thằng này Egosit chơi Egosit chơi Egosit Hunter ra. ui tôi có hai con rồng ở đấy anh em ạ kể ra mà chơi exit ừ, rồng thì ngon đấy lãnh đã có hai con rồng rồi kiếm thêm con nữa thôi là ok lắm rồi có lên tiết kiệm tiền bán cái con rồng mà đi không nhở bởi vì tôi phải lên 9 cơ 9 ở round 21 lên 9 lên 9 ở round 21 là con rồng này lên được hai sao là cũng gánh lắm rồi ngoài lên được hai sao giai đoạn đầu nó sẽ làm tăng cơ cho cái bộ bộ hunter nhất là cái lúc mà lên được level 9 ấy level 9 con này nó được cộng cái uh, à, synergy bốn bốn con uh, à, Kepler nó rất khỏe Ôi toàn đao đồ này có vẻ không ổn Đồ hơi khèo anh em ạ đồ này hơi khèo Không có đồ đam Bộ này thì nó cần mấy cái đồ kiểu Búa xét hay là búa hay là chém lan gợi đẩy ấy Dạng đầu game Đồ này toàn đồ tăng ốc cấp Lém thêm con này vào đi Chắc là tôi uh, lấy cái gậy gỗ thôi anh em ạ Lấy gậy gỗ thôi Đồ hơi khèo Đồ này đẹp nhất là chơi Wario Nhiều các cái món đồ kiểu dạng phòng thủ mạnh tăng cái lượng phản đam mấy cái giáp mà rất tiếc ở trận này thì tôi không chọn lay up Wario Thỏ lên nhá, thỏ lui lên hai Đang có chuối Tôi đang có chuối, bây giờ tôi sợ nhất thằng nào Chắc là sợ cái thằng này Sợ thằng này, thằng này, thằng này sợ Thằng này khá sợ này có bơ linh không chúng ta kiểm tra thằng này có bơ linh không có bơ linh nhưng mà nó sẽ ăn tôi đấy chào khánh nhá chào các anh em mới vào nhá cảm ơn anh em rất nhiều anh em đi qua để lại cho tôi một like nha anh em nhá hôm nay tôi sẽ ngồi với anh em khá lâu đấy bây giờ mới có 10 giờ thôi anh em ạ chúng ta ngồi khoảng một hai giờ sáng nha anh em nhá anh em yên tâm anh em có những cái live nào anh em cứ chuẩn bị sẵn thì tôi sẽ chơi hết tuy nhiên cái trận đầu tiên này có vẻ như cái lượng đồ nó không nó không phải là nó quá ngon thậm chí là tôi nghĩ là cái đồ nó bị khèo tôi đã phải lấy hết đồ tôi lấy giữ chuỗi rồi nhưng mà cái lượng đồ nó khá là khèo trong trận đấu này quý ba con rồng rồi đấy anh em ơi tôi có ba con rồng rồi đấy tôi ra ba con Dragon Clay tôi đều mua Mẹ Chào Yến nhá, chào Duy nhá Chào các anh em mới vào <clears throat> Trời ơi, tôi có ba con Dragon Clay nó tự ra anh em ạ, không phải roll luôn Mà tôi không mua vớ vẩn lại thua rau này này không không không thua được tôi còn hai con rồng cơ tí chơi 6 bit 4 chắc chắn rồi em nhá tí nữa tôi chơi một trận là 6 bit 4 glacier ngộ không anh em nhá có chắc chắn bộ đấy là phải đi đây rồi chắc chắn là có rồi lên 9 kẹp 2 Glacier có thêm cả Saman vào Đấy, đến 9 ở round 21 anh em nhá 21 Mấy con Saman thì anh em Anh em tôi có một cái uh, chú ý cho anh em nhá Tôi chơi cái bộ này rồi nên là tôi uh, có một cái mà tôi rút ra một cái kinh nghiệm Đấy là những cái con Saman ấy Ví dụ như là con Lava này Hay là con uh, Deflector này Anh em cố gắng em nuôi càng sao cao càng tốt Nha anh em nhá Có bao nhiêu em mua hết Ra bao nhiêu con em mua hết cho tôi nhá Nó sẽ rất hữu ích cho anh em vào giai đoạn late game Nhưng con này sẽ rất là hữu ích Khi mà sao nó càng cao Lên 2 sao thì nó khác mà lên 3 sao thì nó khác Khi mà anh em lên 3 sao anh em có cơ hội ra được triệu hồi được cái con 5 tiền 2 sao ra ngay ở đầu game 5 tiền 2 sao rất khỏe lên 9 kẹp Glacier hoặc là kẹp 4 đỏ vào cũng được anh em ạ. Kẹp 4 đỏ cũng được, 4 đỏ 6 Hunter hoặc là Glacier Hunter. Nhưng mà tôi nghĩ là 4 đỏ 4 đỏ ngon hơn không nhỉ? Tôi nghĩ là 4 đỏ ngon hơn. Nhưng mà Glacier thì cũng chưa chắc là không ngon nhưng mà đam có, đam có. Ui lại mà lại hút máu này, chán đấy nhở Ngáo à Đâu ra mà 5 tiền hai sao Thôi chết rồi Anh em tôi nghĩ là anh em nên update trình duyệt đi nhá Anh em nên update cái trình duyệt của anh em đi Không ổn không ổn không ổn Tôi nghĩ là anh em nên update cái trình duyệt của anh em Giờ này vẫn còn dùng uh, Internet Explorer Bây giờ là phải dùng Firefox rồi anh em nhá Cập nhật Firefox ngay Con này có nuôi không? Không Tôi nghĩ không Không lên Đừng để con ốc nó xử hết cái kia Mẹ Không Tuổi Cho chi thì tuổi Cái bộ Saman mới anh em ạ à. Anh em chưa biết thì tôi giới thiệu cho anh em một chút Bộ Saman mới bây giờ nó không còn là cái bộ Mà nó hóa cái con co của đối thủ thành một cái con khác đâu nha anh em nhá cái đấy nó lâu lắm rồi nó xưa sửa xưa rồi anh em nhá bây giờ khác rồi thời đại này nó khác rồi anh em nhá rồi bây giờ giữ tiền thôi giữ tiền 50 tiền rồi luôn thôi anh em ạ đủ rồi đủ đủ rồi sở tôm saman này ra sở tôm saman nữa là đủ Con này không lên được hai sẽ bán bớt đi lấy tiền thôi anh em ạ Tầm này thôi Mất chuỗi kệ thôi Hunter từ 20 đến 29 yếu Đúng rồi anh em ơi Từ 20 đến 29 yếu rồi Tầm này yếu rồi nhá Bắt đầu thua đấy Sẽ bắt đầu thua đấy Nhưng mà thôi tôi kệ thôi Tôi để thua thôi Ồ vẫn ăn được này Vậy còn đi 6 xuyên được không? Vẫn được nhá bạn nhá, khó hơn đấy 6 xuyên rồi yếu hơn nha anh em nhá Yếu hơn ngày trước bởi vì cái con ba tiền ở trong bộ xuyên ấy Nó bị mất cái con ba tiền anh em ạ Thôi bán đi, bán Hunter thôi, bán dần Hunter đi anh em ạ Chuẩn bị tìm Glacier cho vào rồi, lết game rồi Bây giờ Hunter late game có bắt buộc phải xây bài khác không ấy Thì tôi chưa biết Tí nữa tôi sẽ chơi Tôi sẽ chơi, tôi chỉ chơi Hunter thôi Anh em đồng ý không? Tí nữa tôi sẽ chỉ chơi Hunter Đấy, nếu anh em ok Tí nữa tôi sẽ chơi chỉ chơi Hunter thôi Cho anh em xem xem là có bắt buộc là phải chuyển không Còn theo tôi ấy, thì Hunter bây giờ thì nó không bắt buộc phải chuyển đâu Không bắt buộc phải chuyển đâu Bắt đầu thua này, round này chắc thua Round này khả năng cao là thua anh em ạ ờ có thua không không vẫn ăn cơ ờ đây rồi thừa con nào đây thực ra thì tôi um... thôi cứ mua đi tí nữa sẽ mua tiếp saman sau anh em ạ <clears throat> round 25 26 26 có lẽ là tôi sẽ roll ở 26 rồi tôi kiếm đủ bộ Giờ thiếu cái gì Thiếu con mực Grim Chóc và một vài con Glacier Roll cái bọn này đỏ lên hai đã Roll đỏ lên hai đã rồi mới tính được Round này đã mất chuỗi chưa? Vẫn gặp thằng Bít nó chưa mất chuỗi này. Ờ. Thằng Bít ôm ôm 44 tiền ra đi luôn. Được quá nhờ. mình 19 tí tiền. Thế mà nó chỉ được có 3 tiền thôi. luôn luôn anh em nhá. Glacier thì lấy thôi Úi rồi ôi đủ bộ rồi anh em ơi Thôi bán dần thôi, Hunter bán dần thôi anh em ơi Bán dần thôi, bán dần thôi Để ba Hunter, Glacier đây rồi Round sau lên 10 luôn được ba Hunter đã Tạm thời ba Hunter, 4 Glacier 4 đỏ Ok Lên 10 26 ok luôn nhá anh em nhá Lên 10 luôn đi Kiếm Storm Saman Full bộ luôn tôi nghĩ là chuyển đồ cho um, Lancer thôi Tạm thời uh, viên ma lăng sẽ cho Con này Ui gặp xin thua rồi Xin đẹp khỏe quá Thôi không sao anh em ạ Không sao không sao không sao Thứ nhất là tôi đã cho con giữ máu ra rồi Thứ hai là cái tầm này thì phải thua thôi Khi mà chúng ta chuyển bài chúng ta phải thua là bình thường Anh chơi lúc cuối trận có văng không anh Sao em chưa bị văng hoài À Anh chơi thì không bị văng Nhưng mà anh biết có có anh em bị văng Có bèo này hay bị văng này Bèo ở ừ, clan ờ, GTD GTD bèo đấy là cũng bị văng nhiều lắm Mấy hôm nay là cũng không được chơi Thấy bảo là cũng bị văng rất là nhiều Kẹp Saman rồi đây anh em Kẹp Saman rồi đấy Thiếu một con nhá 6 bit 6 bit TB à Thằng này chơi TB Epsin Đã lên được con Sardacular 3 sao Thằng này thì chơi con uh, ờ, Glacier Collide Rồi khá khỏe Bộ này nó hơi đuối anh em ạ Hơi đuối Glacier đỏ này hơi đuối Tầm này đuối lắm Chỉ khi đến late game ấy Nó máu nó thấp Cái lượng máu nó xuống thấp ấy Lúc đấy thì chúng ta sẽ khỏe hơn được một chút Vì cái lượng máu nhiều trâu Kèm theo đấy là lết game thì đồ nó kiểu Các cái món đồ của nó là những cái món đồ lết Thì chơi được Đồ này chắc là tôi lấy cái uh, Cái này đi Tí nữa có thể ghép cái uh, ba tia Ba tia nhưng mà chưa có trộm phép Chưa có trộm phép Thằng này khá khỏe nhá Đã lên được 10 cho bộ Glacier rồi Nhưng mà sao tôi vẫn chưa hiểu tại sao vẫn cho con gấu lại À tôi hiểu rồi Tí nữa nó đánh con ngộ không là con co anh em ạ Đúng rồi Thường là con ngộ không ấy nó sẽ kẹp thêm mấy con gấu này này Nó sẽ kẹp thêm mấy con gấu gấu hai tiền này này Nếu mà chơi tôi ngộ không Có lẽ phải vứt đồ cho um, Lancer Lancer chết nhanh quá Nó bứa ở đằng sau hai con này đều có Blink Ở phía sau phải giấu kỹ mới được Thằng này không Chỉ có hai thằng có Blink thôi Còn cái thằng Clyde thì không sợ Có lẽ vứt luôn cái bộ Hunter thôi anh em ạ Yếu quá Cho thêm uh, con này vào Đúng rồi, có anh em bảo là không xoay được sổ tôm Saman thì tạch chuẩn luôn anh em ơi Không xoay được sổ tôm Saman là tạch đấy Bộ này là quan trọng nó phải đủ bộ cơ Bây giờ tôi đang mất máu rất nhiều ấy Mỗi round bộ này nó là cái bộ mà đánh ở cái giai đoạn cuối game Trước khi có sổ tôm Saman Là nó sẽ rất yếu Nó phải đủ đủ bộ 6 đỏ 6 bỏ đỏ 4 Saman cơ Có trúng lé đúng không? Có ghép có lên ghép hai cái trúng lé không nhỉ? Có lên ghép hai cái trúng lé không nhỉ? Chuyển đồ cho Berserker cầm khỏe hơn. Thực ra ghép hai cái chống lé cũng được Ghép hai cái chống lé cũng được Ghép hai cái chống lé thì uh, nó có stack Nếu mà ghép được cái MOM À MKB MKB thì có sẽ có stack Đây rồi Đây rồi anh em ơi đủ bộ nhá Ủa nhưng mà thiếu một con ờ, Đây rồi đủ bộ luôn Sơ Tom Saman cầm đồ Ok, bây giờ khỏe đấy Bán con này đi thôi, không cần Rồi Anh em có thấy không? Nó biến rồi ra con làm tiền Ui, vẫn thua này ôi Thậm chí nó biến được giả con gấu luôn này Ồ Nhưng mà cũng không gánh được Không gánh được Không gánh được Yếu lắm Yếu lắm Yếu lắm Yếu lắm Bởi vì không có đồ Và không tính đồ anh em ạ Chắc là vẫn phải phụ thuộc vào Lancer thôi Đồ vẫn phụ thuộc vào Lancer 2 sao Hoặc là bơ 3 thôi ta luôn thôi Nhưng mà có một cái kinh nghiệm là Đưa hết bọn này lên 3 sao Tôi sẽ thử đưa bọn này lên 3 sao Không ma lăng cũng phải cho cả con này nữa Saman để thấp xuống một chút anh em ạ Không là nó hết màu đấy Nó hết màu nó biến nó phí á Nó để thấp thôi Để thấp thôi anh em ạ Đúng rồi đúng rồi anh em nói đúng Anh em nói đúng Sorry anh em Không nên cho Saman cầm đồ Bởi vì nó không được hưởng cái hiệu ứng đồ anh em ạ Ôi kìa bị bọn bít nó đẩy kìa Công nhận yếu thật Đánh yếu này Không ổn rồi Đánh yếu quá nhở Tôn độ không Nhưng mà thôi nhá Để trận sau Trận sau tôi sẽ test tôn độ không sau Ờ à, chưa con nào đây Saman để thấp tí Ra bom này anh em, ra bom này Ui nhưng mà sao yếu vậy Không thể ăn được Thực ra cái trận này tôi đồ tôi cũng khèo nữa anh em ạ Còn một cái lý do nữa đấy chính là cái việc là đồ tôi bị khèo Cố gắng xoay con Saman lên 3 sao anh em nhé Con này lên 3 này Roll mấy cái nữa đi trứng này định để cho Lancer anh em ạ Từ từ đấy anh em ạ Từ từ đó, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Bình tĩnh Cứ bình tĩnh Ui, biến ra con rồng 5 tiền ạ à. Phế thế Không ổn Biến ra con già kìa Ờ, nhưng mà rau này lại ăn Ồ, bằng một cái lý do đấy Anh em có thể giải thích được cho tôi không rau này tôi ăn rồi này cái bọn Saman nó không được hưởng cái hiệu ứng của tức là đây nha ví dụ như cái bọn Saman này này nếu mà nó biến lên con khác ấy nó sẽ không được hưởng cái hiệu ứng máu của bọn sáu kiếp len đâu anh em nó không được hưởng và nó cũng không được hưởng cái hiệu ứng của đồ nha anh em nhá tức là nếu mà chú ý chơi ấy là anh em không lên là cho đồ như cái con con con saman nha anh em nhá không không cho đồ saman anh em nhá chú ý quan trọng ấy không được cho đồ của saman đấy saman là không có cầm đồ gì cả và saman để thấp thôi nếu mà để cao ấy, anh em để con Saman cao ấy Nó sẽ bị hết máu trước khi nó biến được Và khi nó biến hình ấy Nó hết máu thì nó sẽ Nó sẽ vẫn tính là cái lượng máu mà sau khi nó biến ấy Anh em ạ Chính vì cái lý do đấy nên là anh em sẽ để thấp xuống một chút Thì nó sẽ ok hơn Nếu có ba tia này anh em này Cay nhỉ, thôi lấy cấm đánh hai vậy, trò chơi kết thúc à Cho một con nữa đi Đây rồi Đây nhá Con này Con này ba tiền nha anh em nhá 3 tiền 2 sao chắc chắn là nó sẽ lên 5 tiền Ít nhất là 5 tiền 2 sao Hoặc hơn Có thể là 5 tiền 3 sao không Có thể là nó ra 5 tiền 3 sao không 4 tiền 3 sao Anh em ơi nó ra là con 4 tiền 3 sao Có ăn nổi không Địch thủ đã có tôi được không là tôi vẫn ăn được này Ờ anh em cứ bảo yếu đi Ui rồi yếu Yếu quá Anh em nghĩ sao Nếu mà tôi có một cái thí nghiệm như thế này Tôi sẽ bỏ bớt đỏ ra Và tôi sẽ cho thêm Saman vào Ok nó phải chuyển đội hình như này thì nó mới trúng binh được hết cái sức mạnh của bộ 4 Saman mới anh em ạ Chứ còn tôi để như thế kia thì anh em chắc là nhiều anh em đây được tin Anh em không tin sức mạnh của bộ này Liệu rằng đây có phải là round quyết định ở trong trận đấu này không? Đội hình 4 Saman 4 Saman đứng im Hóa thành Tsunami và một con hóa thành TB Deflector 3 sao Biến hóa cốc toàn bộ đội hình địch kèm theo một cái Rafael đứng im gần như toàn bộ linh địch Có tôi không là bị giã chết bởi con TB 3 sao của tôi Và con TB của nó là con TB Ryu bị con TB fake của tôi đấm thẳng vào mặt chết luôn Ui rồi ui mạnh quá <laughs> Anh em thấy không? Tôi bỏ cả bộ đỏ nhá Tôi chơi có bốn đỏ thôi Tôi chơi bốn đỏ này tôi chơi bốn đỏ 5 saman luôn ừ, vứt thẳng thêm hai con saman nữa vào luôn anh em thấy không đây tôi cho anh em xem đội hình nhá khỏe đấy khỏe đấy khỏe đấy khỏe đấy đây này tôi vứt hết saman vào này anh em thấy không một saman này tôi vứt hết luôn đây úi rồi úi rồi cười không cười <laughs> đỏ đen thôi Ờ Người ta đánh bằng kỹ lao cứ kêu đỏ đen ạ Trình cả đây Bách Nguyễn Bộ phế vực KL À thế à Anh em thấy không Anh em thấy nó biến kinh không Tôi vứt đây nhá Tôi vứt toàn bộ Saman vào nhá Giai đoạn cuối cuối game là tôi ờ, bỏ bộ đỏ đi Tôi chỉ chơi bốn bốn đỏ thôi Tôi không chơi sáu đỏ Sau đó tôi bắt đầu vứt toàn Saman vào luôn Đấy, sau đó biến ra Úi sổi, úi sổi, úi sổi, úi sổi Đẩy kinh <laughs> Hay quá anh ơi Ban thằng Bách Nguyễn đi anh Nói lắm vừa ca lờ ừ, Thôi em, ban làm gì em Công nhận bỏ thêm Saman 5 tiền có vẻ hợp lý Hợp lý chứ Nó lại là bố của hợp lý luôn nhá Chứ không phải là có vẻ em nhá Giỏi làm game 4 sa man nữa đi Yếu VKL được một trận mà cũng cái à à lại tôi phải công nhận với anh em thằng Bách Nguyễn nói lắm thật đấy nhá anh em nhá Bách Nguyên vẫn coi như là không tin vào cái bộ 4 sa man thôi được Tôi chấp nhận nhá Tôi chấp nhận là cái buổi hôm nay là tôi tôi chơi tiếp Thôi hôm nay coi như là cái buổi hôm nay chỉ chơi 4 sa man thôi nhá Ok Chúng ta làm trận tiếp theo chơi 4 sa man để chứng minh cho Bách Nguyễn nhá Thấy là bốn sao ma là mạnh như nào ok